Xin chào anh chị, tôi tên là Đào Viên, là chuyên viên huấn luyện thuộc bộ phận huấn luyện kinh doanh của công ty bảo hiểm nhân thọ Daiichi Life Việt Nam. Ngày hôm nay tôi sẽ đồng hành cùng anh chị với nội dung buổi số 5 sản phẩm An Thịnh Đầu Tư. Chúng ta đã được chia sẻ về kiến thức đầu tư, các kiến thức về sản phẩm. Nội dung tiếp theo sẽ là cách chúng ta đem sản phẩm tới khách hàng và đây chính là quy trình tư vấn bảo hiểm. Làm cách nào để chúng ta thuyết phục được khách hàng lựa chọn sản phẩm an thịnh đầu tư như một giải pháp đầu tư sinh lời có hiệu quả và được bảo vệ rủi ro trước những biến cố của cuộc sống? Vậy chúng ta tìm hiểu nội dung chính của quy trình này nhé. Nội dung chính của buổi học ngày hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu một Quy trình tư vấn sản phẩm an thịnh đầu tư 2. Trình bày tư vấn sản phẩm an thịnh đầu tư 3. Trình bày bảng minh họa, insight Vậy bước 1 chúng ta cùng tìm hiểu về quy, quy trình tư vấn bảo hiểm. Quy trình được xây dựng trên kinh nghiệm thực tế của nhiều thế hệ tư vấn tài chính. Quy trình tư vấn bảo hiểm của công ty được chia làm 3 bước liên tục và khép kín. Phát triển khách hàng tiềm năng, thuyết phục khách hàng, phục vụ khách hàng. Sau đây chúng ta sẽ tuần tự tìm hiểu cụ thể từng bước công việc. Ở mỗi bước ta sẽ làm và như thế nào nhé. Phát triển khách hàng tiềm năng là bước đầu tiên và cũng là quan trọng nhất trong quy trình bán hàng. Chúng ta cần thực hiện từng bước cụ thể như sau. Lập danh sách khách hàng tiềm năng. Sắp xếp khai thác danh sách khách hàng tiềm năng. Xin hẹn gặp khách hàng. Vậy trước khi lập danh sách khách hàng tiềm năng, chúng ta cần xác định được nhóm nào thuộc nhóm khách hàng tiềm năng. Sản phẩm An Thịnh đầu tư là một sản phẩm khá kén chọn khách hàng. Như vậy, đối tượng khách hàng nào sẽ là khách hàng mục tiêu của sản phẩm này? Khách hàng đang đi làm, muốn có nguồn thu nhập thứ hai, muốn gia tăng thêm nguồn thu của mình. Khách hàng có tiền tích lũy nhưng không biết cách đầu tư như thế nào cho hiệu quả để sinh lời. Sản phẩm An Thịnh đầu tư là một sản phẩm khá kén chọn khách hàng. Như vậy, đối tượng khách hàng nào sẽ là khách hàng mục tiêu của sản phẩm này? Khách hàng đang đi làm, muốn có nguồn thu nhập thứ hai, muốn gia tăng thêm nguồn thu của mình. Khách hàng có tiền tích lũy nhưng không biết cách đầu tư như thế nào cho hiệu quả để sinh lời an toàn. Khách hàng muốn đầu tư chứng khoán nhưng không có thời gian và kiến thức về chứng khoán, không am hiểu về thị trường tài chính. Khách hàng không có vốn lớn và không có cơ hội tiếp cận với nhiều loại hình đầu tư khác nhau. Tức là khách hàng này cũng không có trường vốn. Khách hàng đã từng đầu tư nhưng kết quả chưa như mong muốn, bởi khách hàng chưa có nhiều kinh nghiệm cũng như các kỹ năng cần thiết khác về am hiểu thị trường. Để giúp anh chị xác định được nhóm khách hàng tiềm năng hiệu quả, tôi sẽ hướng dẫn anh chị như sau. Để tìm kiếm được nguồn khách hàng tiềm năng phù hợp với sản phẩm này, chúng ta hãy cùng nhau lập danh sách 10 người quen của anh chị có đặc điểm giống như tôi vừa liệt kê cho anh chị ở trên. Dựa vào mẫu danh sách này chúng ta nên liệt kê chi tiết, họ tên, giới tính, tuổi, nghề nghiệp của khách hàng. Sau khi đã xác định được chân dung khách hàng, ta sang bước số 2, đó là thuyết phục khách hàng. Tại bước này ta cần tạo thiện cảm và xây dựng lòng tin. Bước này quan trọng để lấy được niềm tin nơi khách hàng. Thu thập thông tin và khơi gợi nhu cầu. Lấy đầy đủ thông tin để nắm bắt được chính xác nhu cầu của khách hàng. Rồi chúng ta sẽ trình bày giải pháp, vượt qua lời từ chối và chốt hợp đồng. Để thuyết phục được khách hàng, có cơ hội để tiếp cận họ, ta cần thiết lập cuộc hẹn trước thông qua gọi điện và sử dụng mẫu gọi điện thoại hội thảo như sau. Mẫu gọi điện thoại mời hội thảo, chào hỏi, xác nhận người cần gặp. Xin vui lòng cho em hỏi đây có phải là số điện thoại của chị Hà không ạ? Giới thiệu về bản thân. Dạ, em chào chị Hà, em tên là Dung, em gọi đến từ văn phòng Tổng đại lý Daiichi A. Thưa chị Hà, em có thể nói chuyện với chị 5 phút cho tiện không ạ? Giới thiệu lý do. Thưa chị, hiện bên em đang cung cấp giải pháp mới đáp ứng nhu cầu của thị trường bằng việc kết hợp giữa bảo vệ và đầu tư. Mà em tin rằng giải pháp này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho chị và gia đình. Xin hẹn. Nếu chị có thể sắp xếp thời gian thì vào thứ bảy tuần này, chị cho phép em được mời chị đến tham dự buổi hội thảo bên em, được tổ chức vào lúc 9 giờ sáng tại trung tâm sự kiện Palace Địa chỉ số 35 Trần Nhân Tông được không chị? Xác nhận địa chỉ để gửi thư mời. Chị vui lòng cho em biết thư mời sẽ được gửi đến địa chỉ nào không ạ? Cảm ơn và chào khách hàng. Xin cảm ơn chị Hà đã dành thời gian cho em và hẹn gặp lại chị vào lúc 9 giờ sáng thứ, thứ bảy. Cảm ơn chị. Nào chúng ta hãy cùng nhau thực tập để có một kỹ năng thuần thục nhé. Trình bày giải pháp an thịnh đầu tư và sau đây chúng tôi xin giới thiệu với các anh chị giải pháp mới đến từ Chi La Việt Nam, đó là giải pháp an thịnh đầu tư. Giải pháp sẽ mang đến cho các anh chị thêm nhiều hơn nữa những lựa chọn khi tham gia bảo hiểm nhân thọ. Trong cuộc sống nếu anh chị sở hữu con ngỗng và quả trứng vàng, thì theo các anh chị, con ngỗng có giá trị hơn hay quả trứng vàng có giá trị hơn? Và cho dù lựa chọn của anh chị là con ngỗng hay trứng vàng, thì cả hai đều là tài sản quý và cần phải được bảo vệ Vậy tài sản là gì? Tất cả những thứ có giá trị kinh tế và tài sản và tài sản là tất cả những thứ có giá trị kinh tế và tài sản thường chứa đựng rủi ro, trong khi cuộc đời của chúng ta mới là tài sản có giá trị nhất. Cuộc sống là sinh, lão, bệnh, tử và những rủi ro trong cuộc sống luôn theo ta trong suốt cuộc đời này. Những rủi ro có thể là bệnh tật, thương tật hay tai nạn và tình huống xấu nhất là qua đời. Trong bất kỳ tình huống nào, chỉ chúng ta đều cần phải có tiền để trang trải các chi phí phát sinh. Tuy nhiên, đó chưa phải là những băn khoăn lớn nhất trong cuộc đời này. Được sống lâu cùng con cháu là điều ai cũng mong mỏi, nhưng càng sống lâu hơn thì càng cần nhiều tiền hơn cho cuộc sống khi về già. Vậy anh chị đã chuẩn bị điều đó như thế nào rồi? và kiên trì tiết kiệm. Hay chờ vận may, thừa kế, trúng số. Anh chị sẽ làm gì để có tiền? Sẽ chăm chỉ đi làm và kiên trì tiết kiệm. Hay chờ vận may, thừa kế, trúng số. Cũng có thể là anh chị chọn giải pháp chủ động hơn đó là tự kinh doanh. Khi tự kinh doanh thì chúng ta sẽ mất rất nhiều tiền bạc, công sức, thậm chí một thứ quý nhất đó là thời gian của bản thân cho công việc – Chúng ta cần có một sự lựa chọn nữa đem tiền đi đầu tư và với cách làm này, tiền bạc vẫn sinh lời trong khi có nhiều thời gian hơn cho bản thân và gia đình. Tuy nhiên trong đầu tư thì rủi ro luôn đi liền với lợi nhuận và ta có một nguyên tắc trong đầu tư đó là rủi ro cao thì lợi nhuận lớn. Vậy ta lựa chọn đầu tư ở đâu để rủi ro thấp và lợi nhuận Giả sử đầu tư vào bất động sản thì sao? À ta sẽ cần một khoản vốn rất lớn, rủi ro thanh khoản cao. Khi cần tiền bạn có thanh khoản ngay được không? Biến động thị trường và rủi ro về mặt pháp lý. Đầu tư vào thị trường chứng khoán thì như thế nào? À, cổ phiếu biến động mạnh nên đòi hỏi có nhiều thời gian, kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng. Trái phiếu, rủi ro lãi suất và lạm phát Tuy nhiên, trái phiếu cũng cần vốn lớn và chỉ dành cho các nhà đầu tư tổ chức chuyên nghiệp mà thôi. Đầu tư vào vàng là ngành kinh doanh có điều kiện, chịu sự quản lý nghiêm ngặt của nhà nước, trong khi rủi ro cao về mặt pháp lý, rủi ro thị trường và khi chịu sự quản lý nghiêm ngặt của nhà nước thì giá vàng sẽ ít biến động hơn nên lợi nhuận không còn hấp dẫn nữa. Gửi tiền tiết kiệm là hình thức tiết kiệm khá an toàn, tuy nhiên lãi suất thì lại thấp, thậm chí không đủ bù đắp cho những ảnh hưởng của lạm phát, xã hội, kinh tế. Không chỉ như vậy, liệu bạn có phó mặc tương lai của con trẻ, sức khỏe của bản thân và kinh tế của gia đình cho những rủi ro của cuộc sống không? Hay tự quản trị của do cuộc đời mình? Và giải pháp chính là bảo hiểm an thịnh đầu tư của Daiichi Life Việt Nam vì bảo hiểm An Thịnh đầu tư chính là giải pháp kết hợp giữa bảo vệ và đầu tư, mang lại cho khách hàng sự chủ động trong đầu tư, trong khi vẫn bảo vệ được việc đầu tư của mình trước mọi rủi ro trong cuộc sống. Chúng ta sẽ có một công cụ để thuyết phục khách hàng hiệu quả, đó là sử dụng phần mềm Dreampad để trình bày đến khách hàng các giải pháp an thịnh đầu tư.